Xin chào anh em, hôm nay tôi xin giới thiệu với anh em cái máy phân âm một tài xỉu mới nhất hiện nay Cái máy phân âm này có độ chuẩn xác lên đến 90% cho anh em Để nói qua về máy phân âm này Để nó có chức năng của nhiệm vụ là nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hồn rơi xuống đĩa phát ra Để phân tích và báo dung cho biết được chính xác là tài hay xỉu Anh em có thể áp dụng trên tất cả các loại hộp Hộp trợ hay hộp công chuyện đều được hay nắp đĩa gì cũng được anh em nhé thì tôi chuẩn bị cho anh em là một số quân hỗ trợ đợi chín tay tôi bùa phá góc cạnh đây đấy nghĩ hột này nó chỉ là nhiệm vụ là chống lại tất cả thầy thợ này nhé đấy. sẽ lấy ngẫu nhiên và hũ thì lưu ý này em không cần phải chặn tay hột anh em nhé đấy sẽ lau khuôn thì với cái máy cân âm hột tài xỉu này đang được rất là nhiều anh em sở hữu nó và áp dụng sân chơi của mình rất là hiệu quả anh em nào đang quan tâm có thể là mang mắt nghĩa quân hồn tới trực tiếp nhà tôi để kiểm chứng cái độ hiệu quả của nó nhé Đấy. tôi sẽ tiến hành xoay nhạc để em thấy được là cái bộ đồ của tôi nó là hoàn toàn bình thường em nhé Đấy, tôi xoay nhạc với em Đấy, hột xoay xuyên nhé Đấy, rất là trong này lưu ý nhé nếu mà một câu chuyện em soi đèn flash này chắc chắn nó sẽ gợi được em một hoàn toàn bình thường nhé xuyên hết nhé nát đây cái đĩa này đấy hoàn toàn là bình thường lắp cũng vậy đấy nhé ok chưa tôi sẽ thử nâng chân cho anh này đây là nâng chân trắng rất là ít này đĩa không hít này đĩa cũng này em nghĩ là nếu đồ công chuyện em thử lên cho này chắc chắn nó sẽ hít em nhé đây là bộ 12 bộ công chuyện còn đây là bộ hột 13 trong hai hột công chuyện là một hột trợ em ạ Tôi sẽ test thử trên ba loại hột này cho em thì đây nó là cái máy phân âm công nghệ mới nhất hiện nay nó rất là nhỏ gọn để dễ dàng em ngụy trang vào trong người em nhé cái này nó có độ chuẩn xác lên đến chín phần trăm cho anh em nhé rất là ok để em chịu thoải mái đi cả em bỏ sáng à ok tôi sẽ test luôn cho anh em Đấy, anh em lưu ý nhé khoảng cách là một mét rưỡi đổ lại em không nên ngồi quá xa bản thân ấy em cứ để cho người sát lên da thịt của mình ngồi hay đứng ở cái vị trí nào mà tai anh em nghe được âm thanh của hột rơi xuống đĩa ra là máy để trong người sẽ nghe được anh em nhé đấy lưu ý một mét rưỡi đổ lại còn khẳng định anh em không có một cái thiết bị nào có thể là ngồi xa hơn anh em nhé 2, 3, 4 mét đấy, lúc đấy tai em không nghe được thì máy không thể nghe được em nhé máy báo hai chung đây hai chung anh tài thôi tài này 12 nút ok đấy hột gì cũng được hột chợ hột câu chuyện hay hột 11 12 13 14 đều được hay nắp đĩa gì cũng được em nhé nắp sành nắp sứ nắp mũ nắp quấn băng keo nắp bọc trì đều được không ảnh hưởng gì chỉ cần để nó nghe được cái âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra là nó sẽ phân âm và báo dung cho em máy báo hai dung đây anh em đi tài thôi tài này 16 ok đấy, sân chơi mình sóc dài không ảnh hưởng gì em nhé đấy cái máy này cũng rất êm đấy cho nên là em cứ yên tâm để để trong người người bố cạnh không thể phát hiện được nhé đấy, rất là nhiều anh em là lo sợ về cái việc này để ông người nó phát ra tiếng động tiếng kêu người ngồi bên cạnh người ta phát hiện ra thì xin khẳng định em nó rất là êm người bố cạnh không thể phát hiện được nhé máy tiếp tục báo hai dung hai dung anh em tài thôi tài này 12 nút đây sẽ để lên cái đĩa này để nó phát là tiếp động tiếp theo anh em cảm nhận được dung với tôi Đấy, thì đây là công nghệ là cao cấp nhất đấy em không cần phải nguồn lắp đĩa quân hộp hay cũng không cần phải chạm tay hộp nhé máy tiếp tục báo hai dung đây anh em lấy tài tôi tài này ok cái máy này thì nó chống mọi tiếng ồn hãy giúp anh em vào sân chơi với tạc âm tiêu không ảnh hưởng gì em nhé Đấy. Đấy. không ảnh hưởng gì nhé Đấy. Đấy, rất là hiệu quả anh em ạ anh em có thể là đến trực tiếp nhà tôi để trải nghiệm kiểm chứng cái độ hiệu quả của nó nhé máy báo một dung này một dung anh em xỉu tung xíu này ok tôi sẽ chuyển sang à, bộ hộp 13 trong đó hai hộp câu chuyện và một hỗ trợ nhé Sốc dài không ảnh hưởng gì vì bản thân máy mình nó nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hột rơi đĩa con ra Đấy, và nó báo cho em máy báo một dung đây một dung anh em ấy xỉu thôi xỉu này tám nút ok Đấy. tại sao nó lại à, phân âm được và nó báo dung cho em biết được tài hay xỉu thì em biết rồi mỗi một tài xỉu này nó đều có 6 mặt khác nhau Đấy, mặt nhất một lỗ nó sẽ ra một luồng âm mặt nhị hai lỗ sẽ ra hai luồng âm mặt tam thì ba lỗ sẽ ra ba luồng âm thế cái máy mình ấy nó sẽ nhận biết được ở à, cái luồng âm cuối cùng phát ra đấy là của mặt nào và nó báo dung cho anh em nhé như thế này đi máy báo hai dung hai dung anh em tài tôi anh em nhé tài này ok 12 nút đây cầm trong tay này cái thiết bị này đấy không có một cái máy nào có thể dò ra phát hiện ra cho nên anh em có thể áp dụng ở mọi sân chơi đấy rất là nhiều anh em đi casino là anh em đã sử dụng nó và đã kiếm được tiền ở những sân chơi đấy không để lại bất cứ tăng tích gì em nhé đấy, rất là hiệu quả đấy máy báo hai dung đây hai dung em tài tôi tài ok 14 nút và tôi sẽ chuyển sang bộ công chuyện bộ 12 đấy một lần nữa khẳng định em cái bộ đồ này là hiệu quả đấy và chuẩn xác lên đến 99 phần trăm anh em có thể đến trực tiếp nhà tôi anh em trải nghiệm anh em kiểm chứng độ hiệu quả của tôi cam kết là chuẩn xác và hiệu quả 99% và có thể áp dụng trên tất cả các loại hột và tất cả các loại nắp điện đấy khẳng định anh em là như thế đấy máy báo một dung một dung anh em xỉu tôi xỉu này ok 6 nút đấy cái máy này thì được sử dụng pin nhé 5 đến 10 ngày hết pin thì em thay pin tôi